Xin ờ, trân trọng ờ, mến chào quý bà con cô bác Hiện tại mình toàn đang có mặt tại ờ, cái nhà xoài ở trong cái làng trài thuộc thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh và đây là cái làng trài làng trài ngày nay quý bà con cô bác ạ nói về làng trài thì quý bà con cô bác cứ nghĩ là có thuyền có bè về làng trài nhưng mà ở đây thì không có thuyền có tàu gì cả mà chỉ là có cái, cái làng làng ở đây được uh, ờ, làm trài bây giờ không phải là như ngày xưa mà quý bà con cô bác ờ, có thể là uh, nghĩ là làm trài là thuyền đánh bắt cá đâu thì hôm nay cũng có rất là nhiều đoàn du khách về đây uh, tham quan và theo cảm nhận của Minh Toàn thì chủ yếu là du khách quốc tế và du khách uh, Trung Quốc rất là nhiều đây, đây là toàn bộ cái nhà dạy ở trên này trong này có các cái khu công viên và mến thưa quý bà con cô bác thì đây ngày xưa nó là cái ờ, biển bây giờ ờ, người ta gọi là cái ờ, lăng trài người ta bồi đắp lên và đây là lăng trài và Minh Toàn đang đứng ở đây là đứng tại cái nhà xoài nhà xoài này chắc là nhà này là hình quả xoài nên người ta gọi là nhà xoài à, cái đường mà trước mặt quý bà con cô bác là đường mà dẫn chúng ta <laughs> đi từ ờ, ngoài vào ờ, đi thẳng thẳng theo cái hướng đầu này Đấy, cái hướng từ chúng ta đi từ hướng đầu này về đầu này là chúng ta xuống Hạ Long Bay và trong lần chạy này này cũng có các cái hồ có các cái nhà để chúng ta mua sắm và chúng ta đi du lịch khi mà đến với Hạ Long và đây là mình toàn đang đi ra xung quanh cái nhà xoài này à, đây là cái ờ, tầng 1 của nhà xoài quý bà con tầng 1 của cái ờ, của cái nhà xoài tầng 2 tầng 3 nó có 3 tầng và vào nhà xoài đấy thì trong nhà xoài chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi uống nước hay là chúng ta ờ, cũng à, thể mua sắm đây và rất là nhiều du khách về với Hạ Long và đây là một cái ờ, gọi là cái làng truyền thống À, theo như cá nhân Minh Toàn ờ, thấy thì ở đây là du khách chủ yếu là du khách của Trung Quốc rất là nhiều về Hạ Long thì ờ, bà con cô bác cũng có thể ờ, cảm nhận được cái không khí trong lành khi mà chúng ta đến với Hạ Long khí rất là mát mẻ nếu mà chúng ta đi vào mùa hè thì khá là mát vào mùa đông cũng khá là ấm bởi vì là Hạ Long thì ờ, chủ yếu là về thành phố biển đây và phía bà con cô bác thấy Minh Toàn đang đi ở đây trong cái khu vực nhà xóa khu vực làng trài đây này thì làm các cái mái tre rất là rất là đẹp đây các cái làng truyền thống làng truyền thống này thì thu hút các cái khách du lịch của quốc tế là nhiều du lịch bụi quay lại video để uh, làm nhật ký yeah. Yeah. và và vâng cảm ơn anh nhé anh ở trong cái cái nhà xoài là bán gì trong anh nhỉ trong nhà nhà xoài là bán gì trong nhỉ nhưng mà sao sao lại gọi nhà xoài nhỉ sao lại gọi nhà xoài nhỉ hình à, tưởng có cái nó có phải hình quả xoài không ấy không dạ. Dạ. Cảm ơn anh nhé, xuống lên này. thưa quý bà con ờ, nếu mà ở trên này nhìn xuống thì ờ, hầu như là cũng ờ, nhìn được bao quát nhưng mà chúng ta đi xuống dưới thì có vẻ là chúng ta hợp lý hơn chứ ở trên này thì không có gì đặc chúng ta có cả chợ đêm Hạ Long Đấy, chợ đêm Hạ Long chúng ta đi hướng này trung tâm vui chơi rạp chiếu phim này nhà hàng ăn uống cửa hàng lưu niệm rất là nhiều nhiều khu để mà chúng ta đi chơi và về với Hạ Long thì quý bà con các bác nhìn có thể thấy được một số cái hình ảnh mà rất là à, rất là bắt mắt ví dụ như những cái này Đấy. mái tre thôi nhưng mà người ta làm rất là đẹp alo alo vâng ờ, mấy kiện anh bốn kiện uh, ờ, em có người ở nhà đấy khoảng mấy phút rồi anh sao khoảng khoảng khoảng bao lâu nữa anh đến ạ à? à vâng thế để để để em điện người ở nhà nhận ra rồi ok anh đến đi có người ở nhà đấy nhé vâng vâng alo vâng vâng vâng vâng Em ơi chuẩn bị có 4 kiện hàng về dân giúp anh với nhé à, Minh Toàn à, xin lỗi quý bà con cô bác à, Minh Toàn đang à, <laughs> vừa có cuộc điện thoại phải nghe à, Nên thưa quý bà con đây là trong làng trài mà đang còn làm có em gái xinh đẹp và xăm trổ à, đẹp quá đây thì như quý bà con cô bác thấy ở trong này thì có rất là nhiều cái cửa hàng và một số cái nhà một số cửa hàng thì đang làm như thế này cô gái 近代的面。 à, mến thưa bà con thì à, đây sẽ có những cái à, cái làng à, à, nghề truyền thống đây là một trong những cái làng nghề truyền thống đấy và trong này thì cây cối cũng khá là là mát mẻ với bà con ạ. các cái xưa nhưng xưa này là xưa trắng còn xưa mà xưa đỏ đắt giá lắm trước mặt chúng ta là cái cái rạp chiếu phim Đấy, cái rạp chiếu phim khá là đẹp rồi em gái kia nhìn trắng trẻo quá rất là trắng luôn này cũng có một số cái hồ chứa nước như này cũng bà con của bác và ở đây thì đang xả nước này có cả các bụi tre luôn tre này tre vàng đây là cái vòi phun nước Đấy, cái ờ, cái này phun nước cô ơi buổi buổi tối cái này nước này có phun không cô dạ à thế ạ thì chắc mùa hè bật nhỉ à dạ, dạ con cảm ơn cô nhé đây có cái đài phun nước nhưng mà ngày lễ ngày tết mới bật cái khoảng Đấy, để mình toàn là sẽ đi vòng vào cái khu à, khu phía trong làng trài để mình toàn quay một số cái video về làng trài để gửi đến các bà con các bác nhé. Thank <laughs> you.